những cái vết um, kim lỗ kim á ha thì là thay vì ngày xưa họ sử dụng những cái sạc kim nên là mình thấy rất là nhiều vết khi mà mình luồn cái thùng vào thì mình rất là khó chơi ha còn bây giờ thì họ sử dụng bằng sạc bệ từ sạc bệ từ đây là một cái sạc bệ nè các bạn chỉ cần cắm trực tiếp cục sạc Samsung hoặc Apple vào và các bạn đặt cái thùng lên là tự động nó sẽ vào pin và đầy pin thì các bạn có thể chơi trong vòng từ 3 tới 4 tiếng nó mới hết pin nha các bạn rất là lâu cứ hết pin thì các bạn cứ sạc vào và chơi tiếp thôi không có cần phải mang lên cho mình thay pin hay như thế nào ha rất là tiện lợi cho các bạn luôn thì cái thùng này nó có hai cái cách để cho các bạn xem kết quả thứ nhất là các bạn xem trên cái điện thoại của bắp 1280 này cách thứ hai thì các bạn có thể xem trên chính cái điện thoại của các bạn đang sử dụng ví dụ như Samsung Apple iPhone thì đều có thể xem được nha các bạn thì à, bên mình nhận làm tất cả những cái mẫu thùng theo yêu cầu của các bạn nha ví dụ như thau, thùng nhựa nè thùng giấy thau nhôm tomica gì đều có thể làm được nên các bạn không cần phải lo về cái vấn đề đó ha hoặc là đối với những cái sòng sới nào mà các bạn chơi những cái mẫu lạ ở, ở mình không có thì các bạn có thể gửi cái mẫu đó lên và mình sẽ làm vào trong đó cho các bạn nha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái thùng này để thấy được cái độ chuẩn xác của nó như thế nào để các bạn uh, tham khảo ha nếu mà phù hợp với dòng sới của các bạn thì các bạn uh, alo cho mình để mình uh, lên được cơ sở của mình test hàng và ok thì các bạn lấy về chơi nha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem khi mà các bạn vào sòng sới thì các bạn chỉ cần luồn cho mình cái thùng vào thôi thùng thôi còn cái dĩa cái hột của người ta các bạn cứ thoải mái chỉ cần luồn được cái thùng vào là các bạn có thể chiến thắng ở trong cái sòng chơi đó rồi ha bây giờ mình sắp nè hai con gà một con cua thì cho các bạn xem qua cái màn hình điện thoại này thì nó hơi bị chói nên các bạn khó coi ha hai con gà và con cua màn hình ở mình ở ngoài xem thì rất là rõ nhưng mà qua camera thì nó hơi mờ nha các bạn đây tiếp tục mình sóc nè nai gà cá mỡ nè thấy được hết ba con nha nó nằm ở phía thành này mình vẫn thấy được rất là rõ luôn ai sóc cũng được nha cứ cần sóc lên bấm lên là thấy kết quả hai con cá một con gà mỡ nè hai con cá một con gà nha rất là chuẩn xác luôn cua cá nai mỏ nè có cua có cá có nai nha các bạn tiếp tục ba con cá thì cái thùng này mình cũng nói luôn cho các bạn là có thể bắt sóng khoảng 7 tới 8 mét nha các bạn ngồi người ngồi trong sòng với người ngồi xem kết quả 7 8 mét và mình cũng có bán luôn cho các bạn cái bộ báo để cho ví dụ như người mà xem kết quả sẽ báo lại với cái người mà ngồi trong sòng nha các bạn đó là cái phím báo mình cũng có bán luôn nha bầu cua nai mở nè bầu cua nai nha các bạn rất là chuẩn luôn thùng thì bây giờ họ làm công nghệ tân tiến là camera rất là nhỏ nên rất là nhẹ nha tôm hai con nai hai con nai một con tôm này ha rất là nhẹ không giống như những cái thùng cũ ngày xưa họ làm ha bầu cua cá mỏ nè có bầu có cua có cá nha các bạn đây hai con bầu một con tôm hai con bầu một con tôm rất là lâu hết pin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 ok thì các bạn lấy về sử dụng còn không thì các bạn có thể lên để tham khảo tất cả những cái đồ chơi bên cơ sở của mình ngoài những cái thiết bị chơi bầu cua thì bên mình còn có tài xỉu sóc đĩa game hack trên điện thoại hoặc là những dòng máy đánh bài phụ kiện soi đều có để cung cấp cho các bạn nha thì những cái bạn nào mở xa quá các bạn không có thể lên được trong cái thời gian dịch bệnh như thế này thì các bạn có thể kết bạn Zalo với mình thì mình sẽ test trực tiếp qua Zalo cho các bạn luôn nha rồi sau đó mình sẽ gửi hàng về tận nơi cho các bạn nên các bạn cứ yên tâm nha thì khi mà các bạn mua những cái sản phẩm bầu cua này thì các bạn nên chọn những cái cơ sở nào mà uy tín có chất lượng thì các bạn mua hàng nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho các bạn nha để tránh cái trường hợp mà khi chúng ta mua hàng về vừa mất tiền mà không có thể chơi được thì ờ, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha